Bốn hiện tượng kỳ bí được camera ghi lại có thể sẽ khiến bạn giận người. Phần 1. Bạn có tin có một thế giới đang tồn tại song song với chúng ta hay không? Bạn nghĩ rằng mình đang ngồi một mình suy tư làm việc trong căn phòng của chính mình, nhưng sự thật xung quanh bạn vẫn đang có những vị khách không mời theo dõi từng hành động, thậm chí thi thoảng họ còn mơ hồ cho bạn thấy sự hiện diện của họ. Không ít lần camera giám sát đã vô tình ghi lại những cảnh tượng kỳ lạ mà gần như chúng ta chỉ nhìn thấy được trong những thước phim kinh dị. Con dao này sau đột ngột lao ra như muốn cắm vào một ai đó. Bóng đèn trên thang máy nhìn có vẻ giống con người này rốt cuộc là gì? Đứa trẻ vô tư nô đùa cùng với những người bạn ở bên kia thế giới khiến ông bố lạnh cả sống lưng. Hay linh hồn của một người phụ nữ mất tích trên sông được cậu bé vô tình ghi lại trong lúc đi du lịch. Liệu chỉ là ảo tưởng hay là thật? Nếu bạn là một người vô thần và không tin vào những điều này, đừng quên theo dõi series những hiện tượng kỳ bí chưa thể lý giải của tâm linh cuộc sống vào tối chủ nhật hàng tuần. Người bạn thân thiết của đứa trẻ trong thang máy Con trai của người đàn ông này vốn là một đứa trẻ cực kỳ ít nói, nhưng cứ mỗi lần vào thang máy, cậu bé gần như trở thành một con người khác, nói cười vui vẻ, khiến người bố vô cùng mừng rỡ. Nhưng nhiều lần quan sát, anh ta thấy rằng con trai mình thường xuyên nói những câu rất kỳ lạ. Một lần anh ấy và con trai mình chuẩn bị đi vào thang máy, và người con trai đã nói với anh rằng còn có một cậu bé khác trong thang máy nữa. Các góc quay cho thấy không có đứa trẻ nào khác trong thang máy. Nhưng kỳ lạ là trên bức tường phía sau cậu bé có hai dấu vân tay của trẻ em lúc ẩn lúc hiện. No, do you see that? What? Bro. What? Cậu bé thì thoải mái như vui đùa cùng với bạn, trong khi ông bố không khỏi dùng mình. Ông bố sau đó, mỗi lần hai bố con cùng đi thang máy, ông đều mang điện thoại ra để ghi hình lại. Lần này cũng là trong thang máy. Vừa bước vào thang, cậu bé bắt đầu đập vào tường và nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà người bố không thể hiểu. Chúng ta hãy lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bố con. You said it's hiding. Whoa. Khi cửa thang máy mở ra, phía bên trái thang máy có một bóng đèn kỳ lạ xuất hiện. Bóng đen này trông khá giống với một đứa trẻ, nhưng tôi đi tôi lại nhiều lần vẫn không thấy rõ gương mặt. Và nơi nó xuất hiện chính là nơi cậu bé vừa mới nhảy nhót vui đùa. Mặc dù ngay lúc đó camera ghi lại trong thang máy không có gì khác ngoài hình ảnh của hai bố con. Có nhiều người cho rằng hai dấu vân tay nhấp nháy phía sau cậu bé trong video đầu tiên là một hiệu ứng được thêm vào cho gây cấn. Nhưng còn bóng đen trong video thứ hai thì sao? Nó trông rất thật và hiện tại cũng chưa có cách nào giải thích cho việc xuất hiện của bóng đen đó trong thang máy. Phải chăng đó là sự xuất hiện của một người bạn bí ẩn cô đơn thích vui đùa? Vị khách không mời trong ngôi nhà bí ẩn Trong căn nhà nhỏ này, chủ nhân của ngôi nhà nói rằng khoảng thời gian gần đây họ đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ và đã đăng video lên mạng. Những video khó tin này đã nhận được hàng triệu lượt xem. Chúng ta hãy cùng xem một vài video do camera giám sát ghi lại trước khi đưa ra kết luận. Trong đoạn video được trích xuất từ camera tại nhà bếp, mọi thứ đều ổn cho đến khi chiếc ngăn kéo của chiếc tủ bất ngờ mở ra. Vài giây sau, chiếc ghế cũng di chuyển một cách khó hiểu, trông giống như có một người nào đó đang chuẩn bị dụng cụ, kéo chiếc ghế và ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa trưa. Video thứ hai của họ là ở phòng khách. Cánh cửa nhà bếp có vẻ như đang rung chuyển. Họ nhanh chóng bước tới và cố tìm kiếm xem chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra khiến hai người kinh hãi. Nhưng vẫn cho là có ai đó đang dở trò chơi khăm nên đã nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng vẫn không phát hiện được gì. <gasps> Shut up! Đến video thứ ba, những câu chuyện bất ổn trong căn nhà vẫn chưa dừng lại. Góc nhìn từ nhà bếp cho thấy, ngăn kéo của tủ bất ngờ bật mở. Dao nĩa và các đồ dùng lần lượt bay ra khỏi tủ. Chúng giống như một người đang vô cùng tức giận, phi thẳng ra ngoài. Nhiều người bình luận dưới video cho rằng hiện tượng này không khác gì trong những bộ phim kinh dị sẽ ra sao nếu chúng không rơi xuống mà cắm thẳng vào một người nào đó trong ngôi nhà này như một sự trả thù đáng sợ trong phim. Chiếc đèn ở phòng khách đang sáng bình thường thì bất chợt nhấp nháy. Có thứ gì đó bỗng nhiên rơi ra. Và trong đoạn video thứ 5 là cảnh tượng cánh cửa tủ tự động mở ra. Những đoạn video này sau đó cũng khiến mọi người đặt ra nhiều nghi vấn ai là người đã đặt camera giám sát trong nhà bếp. Họ đoán rằng những dụng cụ nhà bếp bày ra có thể do chịu sức hút của một nam châm lớn. Mọi thứ chuyển động trong video có thể được kéo bằng dây và sau đó được xử lý bằng công nghệ. Bạn có nghĩ đây là do chủ nhân của video cố tình sắp đặt hay không? Hay là do một thế lực nào đó đang cùng họ sống trong căn nhà? Linh hồn người phụ nữ mất tích bí ẩn trên sông Bên dưới dòng nước là một bí ẩn nào đó mà con người chưa khám phá hết được. Dưới đó có những sinh vật gì? Có bao nhiêu người từng qua đời dưới dòng nước này? Mỗi con sông vẫn đang là một bí ẩn. Một cậu bé trong khi đi du lịch nước ngoài đã quay một video về phong cảnh của con sông trong khi chèo thuyền. Đến khi xem lại video sau đó, cậu và bạn bè của mình đã nhìn thấy một số hình ảnh đáng kinh ngạc. Hãy nhìn kỹ trong video, một vật thể lạ như một người đang bơi ở trên sông – và dường như đang đuổi theo họ. Dưới làn nước sành thẫm, tốc độ của vật thể lạ ngày càng nhanh, đến mức đã bơi được đến gần sát chiếc thuyền. Video khá dài và nếu thực sự là một người đang lặn dưới dòng nước, làm sao có thể lặn lâu đến mức vậy? Bóng người đó hoàn toàn không hề ngoi lên khỏi mặt nước để thở. Sau khi thấy sự bất thường của con sông này, cậu bé đã thông báo đến chính quyền địa phương có liên quan để tìm hiểu sự thật. Sau một thời gian khảo sát, chính quyền địa phương không tìm ra bất kỳ một người lạ mặt nào – chỉ tiết lộ một thông tin khiến cả nhóm bàng hoàng. Khu vực này vào một năm trước, có một người phụ nữ mất tích bí ẩn. Cho đến khi cậu bé chia sẻ về video thì sự việc mới được phát giác. Vậy vật thể này có phải là linh hồn của người phụ nữ mong muốn được xuất hiện trong video để thông báo về sự mất tích của mình? Và tính xác thực của nội dung video này vẫn là một cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Khi xem kỹ toàn bộ video này, lúc camera quay về phía trước, có thể thấy khi chiếc thuyền di chuyển, dòng nước phía trước dao động tạo nên những con sóng lớn hơn ở phía đuôi thuyền. Khi kết hợp với ánh sáng và một số kỹ thuật nhỏ, sẽ tạo nên bức tranh bí ẩn khiến người xem không khỏi lạnh sống lưng. Hoặc là thực sự có người đã lặn phía sau họ, đến khi sắp bị phát hiện lại lặn sâu xuống nước để trốn đi. Và ai có thể lặn sâu và lâu như vậy? Quái vật hồ Loch Ness trong truyền thuyết Không ít lần những video về quái vật trong hồ Loch Ness được truyền tay nhau trên mạng xã hội Nhưng kết quả là vẫn chưa có ai xác nhận được thực sự có hay không có quái vật ở nơi này Trong đoạn clip được quay từ trên không trung này lại một lần nữa làm chúng ta nghi ngờ rằng liệu quái vật hồ Loch Ness là có thật Video này được quay vào năm 2021 bởi một người đàn ông 54 tuổi khi ông đang tham gia cuộc đua cano. Mục đích lúc đầu khi anh đăng video chỉ là để chia sẻ quá trình tham gia cuộc thi của mình. Nhưng sau đó, một số cư dân mạng đã tìm thấy điều gì đó kỳ lạ trong video của anh ấy. Một cái bóng có hình dạng như một chiếc gậy dài với một cái đầu hình tam giác nhỏ, giống như quái vật hồi Loch Ness vốn xuất hiện trong văn hóa dân gian của Scotland hiện lên ở một đoạn video. Tiếc là chủ nhân của video đã không phát hiện và dừng lại để xem cận cảnh đây thực sự là gì. Video khi đăng tải đã nhận được nhiều luồng ý kiến từ người xem. Một số người không tin vào những câu chuyện tâm linh nghĩ rằng đó chỉ là do một lỗi hình ảnh. Đó có thể là một khúc gỗ chìm trong biển khi những con sóng dâng cao làm khúc gỗ nổi lên và di chuyển dần đến bờ. Nhưng nhiều người đã từng tìm hiểu và chứng kiến những sự kiện kỳ lạ lại cho rằng sự thật có một sinh vật cổ xưa và bí ẩn sống ở vùng biển Hồ Loch Ness. Chúng đã ẩn trốn từ rất lâu, thậm chí sinh sôi nảy nở và bí mật sống ở nơi đây